Chào tất cả mọi người, mình tên là Diệu Hoàng à, Xin giới thiệu đây là kênh youtube mình lập ra nhằm chia sẻ đam mê xe phân khối lớn của mình Các bạn nghĩ như thế nào nếu thấy một cô gái mê xe phân khối lớn? Thì mình là một người như vậy. Mình rất là mê xe phân khối lớn, đặc biệt là dòng xe sport bike. Nếu các bạn hỏi mình lý do vì sao thì có rất là nhiều lý do. Lý do thứ nhất đó là về công nghệ của một chiếc xe sport bike vì các hãng xe đều dồn những công nghệ cao nhất và đỉnh nhất vào một chiếc xe sport bike. Bên cạnh đó thì là về khối lượng của nó thì các hãng xe đều sử dụng những vật liệu nhẹ để ờ, làm cho nó giảm khối lượng một cái nữa đó là về dáng ngồi của một chiếc Sportbike thì nó trồn về phía trước làm cho mình cảm giác rất là phấn khích và có phần thử thách hơn cho mình một cô gái nhỏ nhắn như thế này lý do mà dắt mình tới với cái đam mê này đó chính là anh hai của mình mình nhớ chính xác là năm lớp 6 thì ờ, xe mô tô phân khối lớn ở Việt Nam chưa có được cho phép rộng rãi một chiếc CBR 150 đối với mình đã là một chiếc xe mô tô quá to mình cảm thấy rất là thích cái bô kêu rất là lớn và mọi người nhìn vào mình cảm thấy rất là tự hào từ đó là mình đã thích xe mô tô rồi và đặc biệt hơn nữa là dòng sport bike vì hồi nhỏ mình được ngồi trước cái bình xăng và mình tưởng tượng rằng là mình sẽ lái xe mô tô nghe có vẻ <laughs> hơi giống con trai nhưng mà mình rất là thích từ đó thì à, đây là con xe đầu tiên mà mình sở hữu Yamaha R6 thì có rất là nhiều lý do khiến cho mình chọn nó trong phân khúc 600 phân khối có rất là nhiều lựa chọn như là CBR 600 uh, ờ, Kawasaki ZX6R hoặc là GSX 600 thì mình lựa ra được hai đối thủ mạnh nhất đó là R6 và CBR 600. Mình vẫn chọn R6. À, ờ, thứ nhất là vì cái ngoại hình của nó là mình thích. Thứ hai đó là về cái lời nguyền của nó. Thì mình rất là thích chinh phục những thứ khó khăn như thế này. Lời nguyền đó thì các bạn chắc cũng đã biết rồi. Cách đây một tuần mình đã đi mua chiếc xe này cùng với một người rất đặc biệt. Nếu các bạn muốn biết đó là ai, mời các bạn xem clip sau đây chào mọi người Lê Hoàng sẽ đi mua Yamaha R6 cùng anh kỹ sư hẻm nên mình núp vô đây mình ngồi <laughs> đó mình mê xe quá mà mình quên cho các bạn nghe những cái nhận xét của anh kia hẻm thì bây giờ mình sẽ tóm tắt sơ lược về những cái lời anh đã nhận xét về chiếc xe R6 này à, đầu tiên anh hẻm ảnh ờ, nhận xét về tình trạng máy xe hiện nay thì rất là ổn có thể đổ xăng và chạy được liền ngoài ra ảnh rất là hay ở chỗ là ảnh có thể nhìn đến từng con ốc của chiếc xe và biết rằng là à, con ốc đó đã tháo rồi hay chưa ảnh còn biết thêm một điều nữa đó là cái máy của chiếc xe này đã được tháo ra khỏi khung tiếp đến ảnh nhận xét về đồ chơi ở trên xe thì cũng không có gì quá là đáng giá à, lọc nhớt và nhớt thì cần phải thay đó là những à, nhận xét sơ lược của anh hẻm thông qua clip này thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị hẻm vì anh đã có sự giúp đỡ rất là nhiệt tình cho mình mặc dù mình mới nhắn tin trên facebook cho anh có một lần nhưng mà anh đã đồng ý uh, cùng mình đi mua xe và có những cái đánh giá khách quan để mình uh, hiểu về chiếc xe này hơn cũng như là biết rõ về tình trạng của nó hiện nay thì uh, đây cũng là một cái uh, kinh nghiệm cho các bạn uh, nếu các bạn nào chuẩn bị đi mua xe thì cũng nên nhờ một người có kinh nghiệm như vậy để uh, cùng đi với mình để hiểu được hơn về tình trạng chiếc xe mà các bạn sắp mua. Thì cảm ơn các bạn đã coi đến hết clip. Mình sẽ có những trải nghiệm về nó nhiều hơn để cho các bạn biết về tình trạng của xe của mình nhiều hơn nhé. Nhớ like và subscribe và đón xem clip tiếp theo của mình nhé. Bây giờ mình sẽ đi về đây.